phải nói là con dễ thương dạ con cảm ơn chú con có coi phim phạm băng băng không cái <laughs> mặt con nó không phải phải là xuất sắc như thế nhưng dạ. thật sự nó hơi giống giống mà rất là dạ, xinh ưu luôn. điểm của con là con tự lập sớm ừ. con hòa đồng uh, cởi mở vui vẻ với mọi người con biết nấu ăn con biết uh, kiếm tiền <laughs> kiếm tiền là quan trọng đó con cô, cô hỏi thiệt con nè con dạ. kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con con tự nuôi bản thân được chưa dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa Trời giỏi, hai mốt tuổi giỏi, giỏi dữ vậy Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè <laughs> ừ, ừ. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không, hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu Trời ơi ngon lành ơi Mời nhà gái Mời nhà trai rồi mời em trai ngồi rồi nhà gái mình à, giới thiệu về bản thân đi nào con Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, con Được tên rồi. là Huỳnh Như à, Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre à, Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ừ. Hiện tại con đang uh, kinh doanh tại công ty Science Hàn Quốc Con làm quần mấy Huỳnh Như? Dạ con làm ở Bình Thạnh chú Bình Thạnh, dạ. rồi mời nhà trai Dạ, uh, chào anh Quyền Linh chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như Chào em Xin tự giới thiệu um, em tên là Lê Thái Quý à, Năm nay 31 tuổi Hiện đang uh, sinh sống và làm việc tại uh, quận Bình Tân Nghề nghiệp là kinh doanh tự do Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi Dạ ưu điểm của con là con tự lập sớm ừ. Con hòa đồng uh, Cởi mở, vui vẻ với mọi người Con biết nấu ăn Con biết uh, kiếm tiền <laughs> kiếm tiền là quan trọng đó con cô, cô hỏi thiệt con nè con dạ. kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con con tự nuôi bản thân được chưa dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa trời giỏi hai mốt tuổi giỏi, giỏi dữ vậy cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè <laughs> ừ, ừ. một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không hừm hừm không dạ khoảng 15 đến 20 triệu trời ơi ngon lành ơi chết rồi tôi ngưỡng mộ nó quá à, ừ. linh một con bé xinh xắn giỏi giang hiếu thảo như thế này Ê, lý do gì mà con lại ờ, có mặt ở chương trình bạn muốn hẹn hò nói cô nghe coi à, tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc con thích ừ. những người chững chạc tâm lý một chút xíu nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi nhưng ừ. mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con ừ. cho nên là con không có thích được con có thích dạ và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người à, đúng như là con mong muốn đúng không dạ bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi em thì à, có một số ưu điểm cũng đi kèm là một số cái nhược điểm ưu điểm hiền rất là chịu khó lắng nghe rất là hay hay chiều bạn gái và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên à, nấu ăn rất là ngon và hôm nay à, tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng em có thể nhờ anh à, Quyền Linh nhờ ăn hay nhờ mời bên kia dạ à, có thể là anh Linh dùng thử à. bên kia nói dạ. nghe nè mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe dạ có có có có có, có. có cắt sẵn có cắt sẵn trời ơi cái gì bình tĩnh đi nhà gái làm trước đi hôm nay tôi chạnh lắm ở bên nhà gái tôi bên nay là vô trời địch. ơi xinh vô quá vậy trời ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ăn ấy đi ha. ăn bánh đi nhà gái coi đưa, sao chị đưa cho quỳnh như nghe ăn thử chị thay đi. mặt em đây rồi. con con thử đi con dạ con cảm ơn cô con thử miếng coi rồi cô hồng dân thử miếng coi nào ngon lắm nghe cái hương vị là thấy ngon rồi tuyệt vời chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này ông ăn chưa chưa ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi ông ăn đi ừ ngon lắm ăn thử đi quá thơm quá béo ừ. quá ngậy nói nghe nè để bên đây đi phải để bên đây con ơi chứ bên ông lấy hết á nghe yeah. Dạ. cái này là ảnh tặng cho con hiểu chưa yeah. Dạ. đau lòng phải nói là con dễ thương dạ con cảm ơn chú con có coi phim phạm băng băng không cái gương mặt con nó không phải phải là xuất sắc như thế yeah. nhưng dạ. thực sự nó hơi giống giống mà rất là xinh luôn mấy mối tình này dạ con cũng có một vài mối tình hoài rồi đó hả dạ <laughs> mối dài nhất là bao lâu con ờ, khoảng 2 năm 2 năm dạ sao chia tay vậy tại vì ờ, ừ, khi mà quen nhau á cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà ừ. không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là uh, dừng lại quyết định dừng lại phải cá tính mạnh quá thôi được rồi con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi nè dạ. mình à, có mấy mối tình rồi dạ ba mối tình ba rồi ha Dạ. bên kia một dài bên đây ba mỗi dài nhất là một thập niên mà ừ. ba, ba năm thì... ba năm hơn một chút ba năm ba năm hơn dạ sao chia tay dạ vì uh, hồi đó còn trẻ còn trong uh, hoàn cảnh gia đình uh, về vấn đề tiền bạc không có được uh, phù hợp với nhau nên uh, cô ấy đi uh, lấy chồng đài loan rồi trời ơi thấy thương không thôi được rồi bữa nay uh, gặp uh, nhà gái bên kia rất là dễ thương xinh xắn nha con đặt vấn đề luôn con con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè con không có yêu cầu cao về ngoại hình ưa nhìn một chút xíu là được ừ. cao khoảng một m bảy trở lên có ờ, không có hút thuốc ừ. không có gia trưởng ừ. có ờ, có luôn tâm lý ờ, và chiều chuộng con ơi rồi biết nấu ăn biết làm bánh con có thích không dạ dạ thích con cũng biết thích nấu ăn phải thích trời ơi chồng mà biết nấu ăn ha biết chiều mình ha mà nấu cho mình là số 1 tìm không có có có dễ đâu con hiểu chưa dạ rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không dạ thì em chỉ muốn ờ, người bạn gái của em ờ, cô ấy thì chính là cô ấy thôi không cần phải giống ai hết ừ. tại vì nãy ông lòi ra người ta giống phạm băng băng rồi giờ còn mong cái gì nữa ông linh thiệt tình á tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn <laughs> hôm nay con đi với ai dạ con đi với lại chị với lại đồng nghiệp của con ừ. con gửi lại lời chào với chú uh, quyền linh và cô hồng vân à, thực sự mà nói á thì ờ, những cái mà bạn quỳnh như có thì con nghĩ là uh, bạn trai nào cũng sẽ thích nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được ờ, nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc à, xã hội ra còn phải biết phụ giúp à, vợ phụ giúp gia đình ngoài ra thì mình cũng phải à, có một số cái gì gọi là tươi mới lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó um, hạnh phúc hơn à, em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà quỳnh như muốn tìm kiếm à, em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau dạ, dạ em cảm ơn ạ bây giờ à, em trai đi với ai dạ ờ, hôm nay em đi với ờ, nhóm ế đoàn kết của em nhóm ế đoàn dạ. kết trời ơi là, những người độc thân chơi chung với nhau xin chào anh à, uh, cô linh và chị hồng vân chào em gái dạ. chào, tất à, uh, cả các quý vị khán giả đang xem chương trình bạn muốn này nọ hôm nay đi với quý thì có trong cái nhóm là hành trình kết nối một cái group này thì là trên 3 ngàn người thì tụi em đến đây là ủng hộ quý thì à, hôm nay tới đây thì em thấy à, bạn gái này thì trên cả tuyệt vời nói chung là về tất cả những cái à, công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cái cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái ờ, hạnh phúc lâu dài anh xin hết rồi, cảm, cảm ơn, ơn. rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào đúng rồi mở rào anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em dạ. em cũng có món quà như vậy lắm cảm ơn cái này là cái uh, à, cái tai nghe đi. anh nghĩ là em sẽ là một cô gái uh, năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc anh uh, hy vọng là lúc nào mà em uh, nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh cảm ơn anh rồi huy mở cái của như ra đi yeah. Dạ. coi tặng gì nè yeah. Dạ. cái này là một hộp quà handmade uh, em tự làm à. đó cái gì vậy như cái đó cái gì vậy như vậy dạ, một cái hộp không thôi cô nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con <laughs> anh anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây con ơi mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được Đúng thôi à. rồi. con cái hộp nó nhỏ lắm con rồi các bạn về chỗ đi cảm nhận về nhau đi các bạn em cảm nhận gì về anh Ờ, em có cảm giác là anh cũng khá là hiền à, anh thì anh thấy uh, quả thật à, anh nguyện Linh với chị Hồng Dân tuyệt vời quá đẹp trời đẹp gái luôn cảm ơn anh nhưng mà thật sự là anh anh anh rất là nhát gái thiệt anh anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói anh nói được nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng <laughs> em ở bình thạnh hả dạ em ở bình ờ, thạnh à, không sao anh ở bình tân nó cũng nó cũng xa nhưng mà ừ, khoảng cách nó không là vấn đề đó với anh không nó cũng bình bình thôi không có xa đâu cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh quan trọng là mình uh, hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào dạ. nó uh, tiến tới đâu dạ uhm, anh rất hy vọng vào à, cái lần gặp mặt lần này quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào quan điểm của em thì à, em thích một người à, con gái 50 của công việc và 50 của gia đình rồi à, anh lại cũng muốn là em là chính em thôi anh khai thật luôn tại vì anh ở có một mình à Dạ. Nên ờm, um, nhà cửa dọn dẹp nó hơi bề bộn. Cái đó có có gì à, nếu em không ưng thì anh sửa sao <laughs> em em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó Dạ. tội nghiệp anh. Dạ. Ừm, em có có thích động vật không? Dạ có. Ờ, Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó, anh anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có hai con. Người yêu không có nhưng chó anh có hai con. <laughs> Còn em thì sao? dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều em em em có em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không để anh có gì anh sẽ cố gắng hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè ờ, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi với lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh uh, lùi về sau để mà làm nội trợ thì em không làm được việc đó tại vì uh, sở thích của em là em rất là thích kinh doanh em rất là thích kiếm tiền ừ. cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được ừ. nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh tại vì công việc của anh nó không có uh, vô một cái khuôn khổ nào hết dạ. uh, anh có thể đi làm sáng sớm tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm em cứ về em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì à, để anh phục vụ cho <laughs> dạ ừ. em dự định à, khoảng chừng nào thì em có thể à, lập gia đình lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì Trời. em sẽ lập gia đình ừ dạ chắc nói 9 năm nữa quá <laughs> không sao cái cái vấn đề đó thì đồng ý thôi tại vì em cũng còn trẻ mà dạ. ừ, còn về cá nhân anh thì à, anh đầy đủ hết rồi anh có thể uh, ngay bây giờ và thậm chí là một năm nhưng mà đừng có lâu quá anh không thích ờ, hai ba bốn năm gì nó nó dài nó nó nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi yeah. Dạ. à, tầm một năm là vừa dạ rồi quản lý ờ, kinh tế thế nào nữa về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng dạ. à em em có có hiểu quỹ hồng của anh không dạ hiểu à ok vậy tốt rồi tao giải thích đi cho người ta hiểu tôi cũng hiểu quỷ hồng là cái gì đó à quỷ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái cái gì đó nó nó không có ờ, tốt đẹp nó không có vui vẻ còn cái quỷ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô ra vô tuy là ở ừ, cái lương cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến tới luôn này nọ không có phải xin em hay là không có phải những cái gì hết để xoay sở đó đúng, đúng rồi không? dạ cái ừ. đó là ừ. quỷ hồng hai đứa đến với nhau nắm tay nhau à, để truyền cảm xúc cho nhau mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt em hát được nhưng mà em phải nhận nhờ điện thoại được không anh được <laughs> à, anh hát nha dạ người yêu anh yêu mình anh được không từ giờ và sau này gió lành nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy con tim hao gầy tình yêu đông đầy hãy để anh chứng minh cho em thấy Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu Không là em thì ai để anh đưa em về Là tình yêu mãi mê, mà kệ người ta cười chê Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với Uh, nhìn uh, với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. uhm, anh chỉ biết uh, mười mấy năm rồi ế quá trời đất nay tự nhiên có có một cô gái đẹp ờ, anh anh anh um, anh hy vọng là em sẽ bấm nút rồi trở về ghế ngồi còn bấm em nút hay không là quyền của cô ấy chuẩn bị một hai ba hết thời gian trời ơi huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau nắm tay đi nào cảm nhận thế nào dạ, dạ nóng nóng trong người à. thấy trái tim mình nói sao dạ đang đang đập đập đập rất là mạnh <laughs> bây giờ bạn à, trai làm cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn dạ. gái em cho phép anh à, hôn lên đôi má em nha <laughs> dạ này em gái rất là bản lĩnh cá tính đó nha mời nhà trai rồi ngồi Xin đi mời nhà trai. gái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 không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả khách xin mời chàng trai tiếp theo rồi ngồi với bạn và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi bây giờ thì à, hai bạn có thể à, giới thiệu về nhau mà nói lớn lên nha Để cho người kia nghe luôn Mời bạn Dạ em chào uh, anh Quyền Linh, Rồi, chào chị Nam Thư, là chào bạn nữ bên kia Em tên là Hát Khổ, em uh, sinh năm uh, à, 1991 Em tên ờ, gì em? Hát Khổ anh Hát Khổ hả? Hát Khổ anh Hát Khổ? Là cọp đen anh Hát Khổ hả? Dạ, Tụi dạ. nghe đi anh Trời ơi, nói nghe tụi nó hát khổ à, Hổ đến từ đâu? Em đến từ Phú Yên Hiện tại là em là nhân viên kinh doanh à, Kim thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời công ty Khải Minh Rồi bây giờ xin mời bạn nữ Chào chị Nam Thư À, chào anh Quyền Linh và ờ, chào anh bên kia. À, em tên là Nguyễn Thị Liên Khương. Em năm nay 29 tuổi. Em đến từ Quảng Trị. À, em làm nhân viên văn phòng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trời, à, giọng dễ thương Liên quá. Liên Khương. Cả hai bạn hôm nay tên này cũng đẹp hết ha. Bây giờ Liên Khương. Em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. Ưu điểm của em là chân thành và biết chăm lo cho gia đình. À, còn nhược điểm của em thì hơi hầu đầu một xíu ừ. em đi em <laughs> em đi hay em hay bị vã đồ ấy rồi ừ. hay bị rớt đồ bể đồ á rồi còn gì nữa không à, bình thường thì em cũng ít nói ừ. Dạ, nhưng mà quen rồi thì em sẽ nói nhiều hơn rồi bây giờ mời hát hổ dạ ưu điểm của em là em à, rất là nhiệt tình và bạn bè của em là đối xử rất là tốt những người mà tiếp xúc em một hai lần thì họ cảm thấy của em là ừ, thằng này ít nói rồi đường tình duyên của ờ, Liên Khương thế nào? Dạ em uh, trải qua hai mối tình Mối tình đầu tiên là kéo dài 3 năm là Lúc đó em cũng yêu uh, người bạn cấp 3 Mối tình thứ hai thì uh, em quen uh, bạn ấy uh, đi du học Nhật Nên uh, cả hai chia tay dạ, Bởi vì khoảng cách xa Không yêu xa được Ừ, nhưng mà chị nghĩ là với một cái cô gái xinh xắn dễ thương nói chuyện nhẹ nhàng như em thì chắc là mình đi làm thì cũng có đối tượng ờ, dòm ngó đối tượng tán tỉnh thả thính chứ ha nghe giọng là anh biết có hàng trăm chàng trai thả thính rồi, Đúng rồi. khỏi cần nhìn mặt nữa giọng con gái của ông chị xong nó dễ thương quá trời đất luôn còn uh, ờ, hát hổ dạ em cũng có hai mối tình anh mà một mối tình của em là thời sinh viên mối tình sau thì em uh, qua bên lào á em làm uh, cho hoàng anh gia lai thì ở đó em cũng quen một cô công nhân nhưng mà do sự bất đồng ngôn ngữ thì thành cô, ra... em quen cô gái lào hả <laughs> dạ Ôi, hay vậy ta tình yêu cô gái lào với tình yêu cô gái việt nam nó khác xa nhau không nó khác ngôn ngữ thôi anh cũng giống khác ngôn ngữ thôi còn mọi thứ giống nhau không? dạ giống nhau anh ơi có gì là lạ không không nó không lạ gì hết anh à anh linh hỏi kỳ ghê thí dụ như em Cũng nói hai mắt hai tay một miệng một mũi chứ có cái gì khác nữa đâu có, có, có nhiều cái là lạ lắm em dù giờ em nói anh yêu em em nói sao tiếng lào ai hát nọ hả ai hát nọ dạ anh quyền linh xấu quắc thì nói sao em à, ai quyền linh bon ngàm à, ai quyền linh bon ngàm à tôi không thích nói câu đó tôi nói thích uh, câu uh, dễ thương đi nói sao ai quyền linh ngàm lai like. nhầm lai like hả nhầm lai like ô mấy anh nhầm like hát hổ ơi dạ. thực sự cái tên của em nghe nó đúng là thiện hổ báo lắm luôn á nghe là thấy dữ dằn liền dạ là hồi xưa ba em thích coi thế giới đồng vật hả chị ơi ơi cộng thêm là cái lúc em sinh ra là cũng hơi đen đen ấy thành ra bố em ghép cái tên uh, hát với lại tên uh, hổ thế giới đồng vật thành hát hổ chị à. mai mà, mà lúc đó bố em thấy con hổ lên trên truyền hình chứ lúc đó bố em thấy con heo chắc đặt hát heo mà hát hợi tên quá dữ luôn ừ. rồi bây giờ đàn gái cho tôi biết đi muốn tìm uh, người yêu lý tưởng như thế nào em muốn tìm một người uh, chững chạc tâm lý một xíu tại vì nhiều khi tình của em cũng nóng dần lên ấy thì cũng hơi bị dữ cho nên <laughs> phải nhường em một xíu em dữ lắm hả à, liên khương dạ <laughs> em đập đồ hay em nhào vô đánh người ta em đánh đánh luôn hả đánh luôn ở nhà Ôi, trời ơi bên hát đây hổ hát hổ đi Nên mình vậy mình cứ chịu đòn được không cưng dạ em khỏe lắm chị ơi yên tâm đi à, à khỏe không dạ khỏe khỏe về mọi mặt không dạ em cũng có võ nữa nè yên tâm em võ luôn hả dạ hồi là mua thử nha dạ <laughs> vậy thì mẫu người lý tưởng của em như thế nào hả hát hổ một mét năm mươi trở lên là được dạ hiền à, biết chăm sóc gia đình ừ anh nôn nóng qua xem đàn gái quá để coi cô ấy giữ cái nào mà nhào vô đánh ta luôn ha ở em chứ mày không sao hết trơn ơi, chào cô gái quảng trị chào anh <laughs> có bao giờ đánh ai chưa có trời ơi cái nào cũng nói hồi nóng nhào vô quýnh tôi luôn không không nha nghĩ em không có mức đâu dễ thương mà em không thích điều gì ở đàn ông em không thích đàn ông gia trưởng vũ phu em có thể phụ nữ được hả nhưng mà em không cho phép ta phụ vũ phu đúng không <laughs> dạ không em không thích hút thuốc em không hút thuốc không có không uống rượu luôn cong bia này lúc em phải tiếp khách hàng đúng rồi đọng bây giờ bia rượu một tí xíu để đi làm việc giao lưu thì không có vấn đề gì cả nói thôi chứ cô gái bên đây đó có đánh em em cũng cười à không sao đâu cô dễ thương lắm cao lắm cô vô cô anh này vậy thôi coi đàn trai tôi coi hắt hổ chứ cái mặt không có hổ cái này thuộc về mèo không có hổ rồi, chào anh à, hát Hổ Dễ thương lắm à Chị, chị thương Bạn có thể cho Phương hỏi là điều mà bạn không thích ở phụ nữ là gì không? Là sự giả dối và tính càm ràm chị Vấn đề gì ví dụ có sai là nói một lần rồi thôi, đừng có đi nói lại đúng, không? Đúng rồi chị Đúng không? Phụ đừng sợ không ai được cái tính hết anh ơi Tao nói hoài à, ai cũng vậy cho tất cả nói một lần lắm Em nói một lần nha Không có đâu em cũng nói hoài, anh còn nói hoài nữa kia em Em nói một lần nha Nói tới hai ba lần được mà nói tới năm lần trở lên là thấy đau đầu anh à Thấy không? Dạ Rồi gì nữa? cao lùn mập ốm sao cũng được dạ sao cũng được à. con gái được nghĩa là con gái là được anh à con trai được không ồ không anh ơi đi sợ lắm <laughs> còn em à em để trên bàn chị thấy là bây giờ em muốn ờ, bây giờ luôn không cái gì vậy để cái gì vậy em đem theo thinh vào gia đình em á anh xem giúp em là có giọng ba em không à tức là em muốn người giống ba em hả mẫu hình là giống ba đúng không hơi xíu xíu à ba em là ông nào <laughs> nào đâu đây nè đây nè à mình có một anh lên anh quá đáng kia thì có hai vâng, người anh đâu biết ông nào cái, ông này ông này mới ký ông trẻ măng sao đẻ ra được này ủa liên khương cũng còn trẻ mà ông này cũng thể sinh ra liên khương được mà coi gì giống bao nha giọng dạ mà sao giống được nó cũng chưa hói lắm mà bác ở đây rất là phúc hậu nha dạ nè mọi người thấy không ba liên khương nè hình như ba liên khương giống quyền linh hơn rồi bây giờ anh, anh đoán đi trong bốn người này ai là người đang nói chuyện với em anh đoán đi trong bốn người đó ai là liên khương em đó là người áo vàng sai rồi rồi xong luôn mất cơ hội luôn tôi còn cũng nhận ra anh đó liên khương nước ngoài về này nè ủa là sao vậy <laughs> bản sai rồi chúng mình nó sai rồi qua cái này đi mất điểm rồi trời ơi tôi đón còn ra tôi cho ngã khổ đón sao được rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân Hát hổ hôm nay à, hát hổ đi với ai? Em đi cùng ba và sếp em và mấy anh em làm trong công ty em À dạ con xin chào bác Dạ à, Xin chào à, tất cả ở hội trường à, Tôi là ba của hát hổ Dạ Đến từ Phú Yên Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho cô bạn trẻ gặp gỡ à, hai đứa có tạo cho nhau cái điều kiện cái cơ hội để ờ, đến với nhau còn, cái bốn phận cô làm cha làm mẹ là bao giờ cũng muốn cho con mình ổn định cái cuộc sống dạ yeah. Tôi thấy uh, con dâu tương lai mình uh, được không nhận xét của bên trai thì uh, thấy rằng uh, em uh, rất dễ thương em nó có đánh con uh, thì thôi con ráng chịu chút ít. không sao hết <laughs> <laughs> cho hỏi sếp cái đi sếp gần gũi ngày nào cũng gặp nhân viên á sếp dạ, thấy sao em uh, xin chào anh quyền linh và chị ờ, nam thư dạ thì em xin đại diện công ty là nhận xét về hổ ờ, hổ là một người rất là hiền lành khi mà hổ mà nhận được cái chương trình là đi quay phim là hổ rất là lo lắng nói anh không biết là kỳ này bạn gái làm sao thì em có nói với hổ á có nghĩa là khi mà đến đây á, chủ yếu là duyên nợ thôi có duyên là đến với nhau là được dạ. rồi cảm ơn sếp rất nhiều bây giờ chúng ta sẽ gặp bên đàn gái đi Dạ em đi bị xịt của em về người nhà của em Rồi cho gặp người nhà trước đi à, Dạ em à, xin chào Cường Linh, chào chị à, Nam Thư và dạ, Chào à, hai bạn Em là anh con cậu của Liên Khương Thì nói chung anh em thì chơi hồi nhỏ tới lớn nên cũng hiểu một phần tính cách của Liên Khương là một người rất là tốt Thông qua chương trình này thì có thể hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu rõ hơn về nhau Rồi cảm ơn dạ, em cảm ơn. Chị sếp chị có muốn nói gì không? em thấy là bạn trai bên này thì cũng được đàn ông biết bao dung biết yêu thương đủ thì sẽ có một người phụ nữ luôn luôn đứng bên cạnh mình rồi cảm ơn em bây giờ à, mình à, mở rào đi cho liên khương với lại hắc hổ gặp nhau rồi à, tính tiếp ha mở rào bắt đầu đi hát hổ anh ca hai món quà tặng em thứ nhất là con uh, gấu bông này nó thay anh uh, luôn ở bên em để quan sát em còn cái uh, hò của anh đây là rất là nhiều nè thể hiện cho tình cảm của anh cũng dành cho em rất là nhiều cài định vị gấu bông để quan sát theo dõi à, đấy là cây ba dụng cái tính cách của người con trai ấy lạo nổi rất là to là rộng thì à, nó thể hiện cho tình yêu thương à, bao dung thì em mong muốn người đàn ông của em ấy là một người biết hiểu em và thương em anh hiểu à, xin lỗi hát khổ nha thực sự hồi nãy là em đoán đúng bằng vâng. dạ em biết mà hồi nãy là em đoán đúng nhưng mà chị cố tình nói là em đoán sai để coi thử cái cảm giác của em như thế nào thật sự anh gặp em là như tấm hình của em em rất là xinh <laughs> anh cũng hơi bất ngờ thật anh là những lần tiên tham gia cái chương trình ờ, lớn như vậy anh thiệt là rất là hồi hộp ủa vậy là có mấy người kia tham gia mấy lần rồi hả yeah. Dạ. ai cũng có được tham gia có một lần thôi chú dạ cái tính của em hồi xưa cũng nhút nhát anh ạ à. thật ra em cũng hơi run thật nhưng mà về sự bao dung như em nói anh làm được hiểu em thì anh sẽ hiểu dần dần chứ không thể một hai ngày hiểu được đúng rồi em nghĩ là phải cần thời gian em thì anh có vẻ hiền chắc là có thể chịu được cái tính của em <laughs> anh hiền là chắc rồi đấy nhưng mà anh không biết là em đánh như thế nào thôi anh sợ điều đó không chỉ phụ nữ mà chỉ cào cào thôi chứ không có vụ mà lên gối trắng chỏ bay sân phi rồi vậy đâu em À, bây ờ. giờ em chào sao em múa võ cho cô thấy cái gì để cô không có đánh em nè đúng rồi ừ nè học võ đó <laughs> mình vô mình dằn trước cái liền cưng về sau này đỡ bị đánh đi đúng rồi bắt đầu đi hổ sợ dạ, gì đây. đó trời ơi đứng trước mặt tao đứng gần gần tao thử <laughs> bắt đầu không làm được anh ơi phụ nữ em em phụ nữ là em đừng gì cho con thấy em ờ, đừng có nhìn em đừng nhìn linh khương nhìn hoàn thẳng mặt chị nè dạ em chỉ người này ghét thôi rồi em quay ngược lại em quay ngược lại dạ. đó quay hướng bên kia đó anh linh hả lên đây Linh cái gì đây vô đó bên kia ờ. đừng dạ em anh em cũng mong bạn nữ mới như vậy anh ạ à. trời nó chơi chứ à làm sao có thể à, đánh phụ nữ ha dạ dạ đúng rồi phụ nữ dùng một cành hoa nữa bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện hẹn hò đi để đưa mà đi đến đấy ấy thì em có nghĩ vai câu thơ em uh... em cứ đọc đi bé em cứ đọc đi cô đó. em về điểm phận tô son tình xưa tôi đã không còn vững vương nếu anh bên ấy có thương, đừng quên những nụ cuối đường có nhau Dễ thương Thực sự em đến đây là khi mà đến là em rất là run Em biết là sẽ gặp người như thế nào Nhưng mà nhìn thấy anh ấy thì có vẻ hiền lành Ờ, thật sự là anh tới chương trình này rất là vui Mà cũng vui hơn nữa được gặp em Anh thương em như thương cây bàng non cây nhớ ai làm sao biết được Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi Trời ơi, anh hay thương quá. em sẽ không cần trước sau Hết thời gian Chúng ta hãy để tay vào nút bấm nha các bạn Đã đến giờ phút Mình kiểm tra lại con tim của mình rồi Để xem anh có chăm sóc em như cây bà non hay không các bạn sẵn sàng chưa sẵn sàng ha ba hai một hết thời gian chúc mừng chúc mừng Mày nha rồi đứng lên hãy nắm tay à, liên khương đi hát hộ hiện nay thì tôi tin chắc rằng gia đình của liên khương cũng đang xem đó ừ. nói đi dạ à, con chào em bác chào mấy anh mấy chị ạ à. là à, em hứa là sẽ à, cố gắng là một người à, thật tốt để à, cho khương tin tưởng và gửi chi cho khương khương nói gì với à, bác đi khương bác trai ờ ơn cho bác hai đứa con ấy gặp nhau uh, thì là có duyên có cũng có mong muốn là nhà, hai đứa sẽ dần dần hiểu nhau mà nếu mà được ấy nếu mà được mình tiến tới hôn nhân thì uh, mong gia đình đồng ý dạ Xin phép mọi người uh, chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên <laughs> tặng nếu chúng ta bấm nút bằng trái tim của mình thì chuyện đó là bình thường